Dạ anh Mẹ đưa cháu anh về Ủa, cái cái máy con nội nó đến rồi hả? Còn nội có cái cấm thôi 嗯。 <laughs>